Hi, xin chào anh em nhé Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em à, cách à, để làm ra một cái laser Thì à, như anh em đã thấy trên khung của mình đã có những chiếc lò laser được làm ra nhé Thì đây nhé anh em Thì đây là một chiếc lò laser để mình làm mệt anh em Đây mình sẽ đâm kỹ lại cho anh em xem thì với chiếc lò xo này thì mình đã quấn uh, à, 15 vòng thì với 15 vòng này mình có thể làm được uh, uh, là so mệt của thòng uh, là sao mệt của um, của thà mệt uh, bắn nguyệt mệt vuông mệt tròn uh, mệt uh, hai cánh và mệt một cánh nha nha <laughs> thì à, với lò xo này thì mình đã làm sắt 2,2 ly này thì à, độ dày của sắt này là 2,2 ly thì à, muốn làm được lò xo đấy thì à, mình phải làm bằng à, thép thép này gọi là thép AC thì à, thép AC nó như nào thép AC này là nó không có bị à, à, gãy hay là bị mềm vì thép AC này nó có độ đàn hồi cao vì nó có độ đàn hồi cao nên là mình cuốn lò xo nên nó sẽ có tốc độ bật rất là kinh giờ mình sẽ chỉ anh em cách quấn nhé thì đây nhé anh em thì à, sau khi mình à, mua sắt về thì mình sẽ cắt từng đoạn như này thì tùy anh em muốn quấn bao nhiêu vòng thì à, tầm sắt này là mình à, cắt ra là đây cắt ra dài à, tầm à, 70 thì à, thép này thì mình sẽ quấn được à, 15 vòng thì 15 vòng để mình à, chừa hai bên ra à, tầm uh, à, 10 phân là anh em đủ bẻ quấn rồi giờ mình sẽ quấn vài cái cho anh em xem nha thì đây là cái máy mình chế này nha mình ở đây mình đã có hàm con ốc này đấy hai bên mình có hàm hai con ốc để mình sao để làm gì để mình nhét cái này vô thì đây thì đây là cái cây để mình quay nhé anh em cái cây này có tác dụng là mình quấn ở sau vô này đó, giờ mình sẽ à, quấn cho anh em xem thì khi anh em quấn anh em nhớ đút hai cái này vô để cho là giữ cây tủ là đỡ đi lên đi xuống anh em đây thì ờ, khi anh em ờ, quay này nó sẽ không trục phải được nhá bên này mình đã cố định con ốc hai bên nên nó sẽ không đi ra đi vô được này bên này mình đã có gài chốt nên nó sẽ không đi lên được này à, nhâm quanh thế nào là cũng không đi lên được nhá thì đây đây là một cái cây để mình đã làm để mình giữ lại à, thép để cho nó khỏi tung ra tung vô thì với những đồ như này anh em có thể tự chế ở nhà được hai bên mình đã cho con ốc này nhá giờ mình sẽ đưa nó vô đây Đó. đây là cố định con này nhá. thì với tơ được cái lò xo thì anh em sẽ căn <coughs> anh em sẽ để ra dư 10 phân cho mình để mình khi mình quấn vô mệt thì nó sẽ cân đối hơn đó để mình sẽ quay anh em xem thì mình quay là so này rất là nhẹ nhàng anh em anh em muốn ờ, bao nhiêu vòng thì mình quay được bấy nhiêu vòng giám đốc quay vừa thôi ông rất là giám đốc ơi mình chỉ quay được à, 15 vòng mình, cũng quay ra được 15 vòng thôi thôi thôi đi giám đốc quay vừa thôi gãy hiện tại mình đã xong cái nào xo này anh em tiếp theo mình sẽ qua một cái lò xo nữa thì đây đây là một kẽm bình thường đó. kẽm này thì đàn hồi nó rất là cao bạn thấy chưa quá ghê luôn đây cái phòng ngoài của mình ta ra đây được đây anh em quay về tốc độ chóng mặt luôn cho hai cái này nha anh em cho anh em à, làm xong rồi anh em sẽ tháo hai chốt này cho mình anh nhấp đây thì chúng ta được là so này thì một cây này mình làm là cuốn được bốn cái là so thì à, bốn cái là so này là một mặt đấy anh em anh em muốn làm được cái là so hai mặt đấy thì phải dùng cây khác đây thì à, cây này là cây là so mặt trái còn bên này là mặt phải nhé nhá đây đây là mặt phải này giờ mình sẽ tiến hành quay mặt trái cho anh em xem mình sẽ chỉ cho anh cách phân biệt mặt trái mặt phải nhá rồi anh em cũng làm tương tự là nhất ok mua cho mình Đó, mình đã cuốn được rồi chạy ra hết này cũng như thường lệ thì anh em sẽ biết cái này cho và chỉnh uh, căn cho mình là uh, 10 mm đó rồi anh em cứ quay hướng vòng cho mình em là muốn là so to ấy, thì mình uh, chấm uh, khúc sắp to để mình uh, vừa lỗ thì đây mình làm uh, chỉ có vừa lỗ để mình làm cây hai ly nên mình sẽ quay uh, lò xo hai ly để uh, tích hợp vô cây sắp Thank you. đấy anh em mình đã xong bên trái này giờ mình sẽ rút ra cho anh em xem thì đây đây là bên mặt phải này đây là mặt trái anh em giờ mình sẽ rút ra cho anh em xem này này mình sẽ bỏ ra một cái này đây mình sẽ lấy ra một cái nữa thì đây nhá anh em như anh em đã thấy này hai là sau này sẽ xong với nhau này đây đây chiều thuận này anh em đây là chiều thuận đi xuống này và hai bên là đi ra là chia ra này đó anh em bây giờ mình đặt kiểu này nó cũng, nó cũng không ấy được chỉ cần hai cái hai cái đầu này anh em là song song với nhau thì à, mình có thể ráp vô được bên trái bên phải đây thì khi uh, lò xo nó cuốn vô ấy thì nó sẽ như này nó sẽ bật ra và nó có tốc độ nó bật ra này anh em đó thì đây là quy trình uh, cuốn lò xo để hàn mệt nhá anh em thì anh em nào muốn tham khảo thì uh, liên hệ cho mình thì à, mình sẽ chỉ cho anh em cách à, thiết kế à, bàn quay là so như mình này thì mình thiết kế cũng đơn giản thôi thì chỉ là mấy tấm sắt mình hàn lên và đục lỗ thôi đó anh em nào muốn biết thì liên hệ cho mình nhé rồi xin chào anh em nhé